Nhận định chuyên sâu, dự đoán tỷ số, soi kèo và biến động tỷ lệ kèo trận bóng đá giữa Singapore gặp Malaysia diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 24 tháng 12 trong khuôn khổ vòng loại bảng B AFF Cup 2022. Xét về phong độ lẫn kinh nghiệm thì Singapore đều nhỉnh hơn hẳn so với đối thủ của họ là Myanmar. Do đó, với việc được thi đấu ở sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Takayuki Nishigaya hoàn toàn đủ sức để giành được một chiến thắng ở trận này cùng với tỷ lệ là 0, 1, 1 trên 4. Hiện tại thì Singapore đã không còn duy trì được vị thế của mình ở sân chơi châu lục cũng như là khu vực Đông Nam Á. Các giải đấu lớn dành cho lứa tuổi U23 gần đây, đội bóng của đầu quốc sư tử cũng đều không vượt qua được vòng loại. Họ vắng mặt tại Asian Cup 2023 và bị loại ngay từ vòng bảng ở 2 trên 3 kỳ AFF Cup gần nhất vào năm 2016 và 2018. Tuy nhiên ở trong đội hình của Singapore tham dự giải đấu này có sự hiện diện của rất nhiều cái tên dày dặn kinh nghiệm trận mạc như là Ifan Fandi, Hassan Sunni, Haris Harun hay là Sandan Suleiman. Phong độ của họ trước trận đấu này cũng là khá ổn định. Khi thầy trò huấn luyện viên Takayuki Nishigaya bất bại 3 trên 4 trận đấu vừa qua. Với việc họ đã từng lọt vào bán kết AFF Cup 2020, Singapore đang nhận được nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ bóng đá nước này trong giải đấu năm nay. Tuy nhiên thì thách thức cũng không hề nhỏ đối với thầy trò huấn luyện viên Nishigaya khi mà ngay trước giải đấu họ đã mất hai ngôi sao tấn công quan trọng đó là Isan Fandi và Adam Swandi vì bị chấn thương. Mới đây nhất thì họ vừa có thắng lợi để thuyết phục 3-1 trước đối thủ Maldives. Bên cạnh đó, quá khứ cũng đứng về phía đội chủ nhà bởi vì ở trong hai lần trước chạm trán Myanmar, đội bóng quốc đảo Sư Tử đều bất bại và chỉ để thủng lưới qua hai bàn. Ở bên kia sân, Đội tuyển Myanmar có trận đấu mở màn khá tốt, mặc dù phải chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước Malaysia. Nhưng với tư thế là đội bóng cửa dưới thì đội chủ sân Thuona vẫn gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ là một điều đáng khích lệ. Với tinh thần giao lưu học hỏi và cọ sát thì những trận đấu quốc tế như thế rất là bổ ích đối với đội bóng có biệt danh là Chinte cho dù thắng hay là thua. Năm phải ở một bảng đấu có nhiều ứng viên cho chức vô địch AFF Cup nhưng Myanmar cũng đang thể hiện họ không phải là một đội bóng lót đường. Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, cả hai huấn luyện viên của Singapore và Myanmar đều đặt mục tiêu giành 3 điểm để qua đó có thể tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp vào bảng B. Ông Takayuki đã cho hay đội tuyển Singapore muốn tiến xa nhất có thể nhưng điều quan trọng nhất lúc này là chúng tôi phải tập trung giải quyết từng trận một. Mọi người đều có thể hình dung là trận gia quân của Singapore gặp Myanmar được đánh giá là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Điều đó giúp toàn đội có thể duy trì một tinh thần tốt, đặc biệt là khi được chơi ở sân nhà. Chúng tôi muốn thể hiện tất cả những gì mình đang có trước người hâm mộ. Chúng tôi muốn hòa chung với người hâm mộ Singapore để cùng nhau giành chiến thắng. Trong khi đó, về phía Myanmar thì huấn luyện viên Anthony Hay khẳng định đội bóng của mình không còn mục tiêu nào khác ngoài chiến thắng sau khi vừa để thua trước Malaysia cách đây ít ngày. Nhà cầm quân người Đức cũng hy vọng các học trò sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, bất chấp việc phải nhận thất bại trước đó, để hướng tới chiến thắng nhằm tiếp tục nuôi hy vọng vào bán kết. Về thành tích và lịch sử đối đầu của hai đội, bất lợi rõ ràng là đang thuộc về Myanmar khi họ chỉ có vài ngày nghỉ ngơi trước chuyến hành quân đến đảo Quốc Sư Tử. Đẳng cấp của Singapore cũng đang được đánh giá cao hơn Myanmar. Ngoài lợi thế về mặt sân bãi, Singapore còn sở hữu thành tích đối đầu vượt trội so với Myanmar Cụ thể là trong vòng 13 lần chạm trán với Myanmar trước đây, tính trên mọi đấu trường, Singapore đã thắng 9, hòa 2 và chỉ để thua 2 trận. Trong khuôn khổ AFF e Cup, Singapore và Myanmar đã từng đối đầu với nhau 6 lần. Kết quả là Singapore thắng 5 và thua 1 trận. Ở kỳ AFF e Cup gần nhất diễn ra tại Singapore vào năm 2021, Myanmar đã bị đội chủ nhà đánh bại với tỷ số là 0-3 khi hai đội gặp nhau ở vòng bảng. Những thông tin kể trên rõ ràng là đang cho thấy khả năng giành chiến thắng của Singapore trong 90 phút sắp tới là rất hứa hẹn. Nhưng rõ ràng không ai có thể nói trước được điều gì khi trái bóng còn chưa lăn. Chúng ta cùng chờ xem liệu Myanmar có thể giành điểm số đầu tiên tại AF Cup năm nay ở đất khách hay không. Mọi thông tin đang được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ ở trận đấu này đó là Myanmar thậm chí đang xếp trên Malaysia một bậc ở bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, theo đánh giá mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới Singapore xếp hạng 160 với 1.066,1 điểm, trong khi vị trí tương ứng của Myanmar là 159 với 1.006,16 điểm. Phân tích kèo trận Singapore gặp Myanmar Chúng ta đánh giá toàn diện từ các chi tiết, thành tích lẫn kết quả đã có trước đó của cả hai đội bóng dựa hoàn toàn vào những con số đã được thống kê. Từ đó chỉ ra được thật chuẩn về mặt phong độ của cả hai đội Điều đáng nói hơn đó chính là những gì được đoàn quân của huấn luyện viên Niki Gaya làm được. Có lẽ họ được đánh giá là đang thi đấu không quá ấn tượng. Nói một cách thật cụ thể hơn thì cập nhật đầy đủ các chuỗi trận mà Singapore đã trải qua. Đội bóng này chỉ giành được 2 chiến thắng sau 5 trận đấu gần nhất. Tuy nhiên, ta phải xét đến những gì thể hiện ngay ở trận đấu gần nhất. Các học trò của Takayuki Nishigaya đã có một chiến thắng trước đối thủ Maldives. Dựa vào những gì đã làm được, thì theo các chuyên gia cho rằng nếu họ chơi đúng phong độ thì họ hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ sau 90 phút thi đấu. Như những gì đã được nhận định trên đây cùng với hàng loạt các minh chứng khá thực tế thì việc đối đầu với Myanmar ở trận này rõ ràng là phía đoàn quân của ông Nishikaya đang có được sự tự tin. Không những thế, khác với bốn đội tuyển khác ở bảng B này, Singapore được nghỉ thi đấu ở lượt đầu tiên. Điều này chắc chắn sẽ giúp họ có được những sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày ra quân của mình tại AFF Cup năm nay và không có bất ngờ khi mà Singapore được các chuyên gia đánh giá cao hơn đối thủ. Đó cũng là điều dễ hiểu. Còn một điểm nữa, đó chính là mỗi lần chạm trán với Myanmar, Singapore lại thường chơi tốt hơn. Vì trong hai trận đối đầu gần nhất giữa hai đội, Singapore đều giành được chiến thắng. Phía bên kia, đoàn quân của huấn luyện viên Antoine Hay, họ đang thi đấu vô cùng thất vọng. Điểm đáng nói nhất đó chính là khi Myanmar đã phải nhận 4 thất bại ở trong năm trận đấu gần nhất. Khi nhìn vào các trận đấu đầy tệ hại đó, họ không được đánh giá cao hơn đối thủ. Chắc chắn đây sẽ là một thử thách không hề dễ dàng đối với thầy trò huấn luyện viên Antoine Hay. Lịch sử chạm trán của Singapore với Myanmar cũng rất là phong phú. Đến thời điểm hiện tại, hai đội đã có nhiều màn đấu gay cấn. Tuy nhiên, ưu thế lại đang nghiêng hẳn về phía cầu thủ Singapore. Trong 5 lần chạm trán gần đây nhất thì họ có 3 chiến thắng, một trận hòa và chỉ thua đúng một trận từ tháng 6 năm 2017. Nhìn chung, Lịch sử thi đấu đã khiến rất nhiều chuyên gia soi kèo và người hâm mộ đặt niềm tin vào Singapore ở trận đấu sắp tới. Về đội hình dự kiến ra sân, đội tuyển Singapore, các cầu thủ Hassan, Amirun, Ifan, Harris, Haran, Song Ujong, Joshua, Narun, Hami Yahin, Stewa, Ramli và Sawan. Đội tuyển Myanmar, các cầu thủ dự kiến Jinfio, Minthu, Mino, Moi Aung, Nanda Kiap, Hein Tet Aung, Jin Win, Muang Win, Quang Man, Thila Tet Aung. Về kèo châu Á, Singapore gặp khó khi mà hai trụ cột đó là Iskanvani và Adam phải chia tay AFF Cup 2022 ngay trước giờ khai cuộc vì chấn thương. Tuy nhiên cho dù đội chủ nhà không thể sử dụng hai trụ cột này, Myanmar cũng khó có thể đánh bại họ ở ngay trên đảo Quốc Sư Tử. Bởi vì lực lượng và kinh nghiệm thi đấu của Singapore đều phong phú hơn Myanmar rất nhiều. Như vậy, với kèo châu Á, trận Singapore-Myanmar, Singapore đang là cái tên sáng giá hơn. Nên lựa chọn Singapore 1.25 Về kèo châu Âu Trong quá khứ, Singapore đã có tới 7 lần đánh bại Myanmar trong 10 lần gặp nhau gần đây nhất của hai đội. Điều này đang giúp Singapore được kỳ vọng là có một thắng lợi theo kèo châu Âu ở đối thủ này. Nhất là trong 10 trận này, ở mọi đấu trường thì Myanmar có tới 9 lần phải nếm mùi thất bại theo kèo châu Âu. Nên chọn Singapore thắng. Về kèo tài xỉu, có thể nhìn nhận lại tỷ lệ kèo tài xỉu của trận này rất đáng chú ý Dựa theo các con số đã thống kê cho thấy khá rõ là hiệu suất ghi bàn, đặc biệt đó là cập nhật trong những trận đối đầu gần nhất giữa đội đang có tỷ lệ nổ tài cao hơn. Cụ thể với cờ tài xỉu là 2.75 ở trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đã nổ tài. Kèm theo đó chính là việc ta và lý bằng chứng để thêm vào đó. Có 3 trong 4 trận đấu gần nhất của đội tuyển Singapore cũng đã nổ tài với kèo tài xỉu là 2.75. Do đó mà việc dự đoán chiều hướng ra kèo tài xỉu